Hải Đăng uh, xin chào bạn đây Hải Đăng uh, xin giới thiệu các bạn bộ cần ờ, câu lu Hải Đăng uh, đang ghép hai dòng uh, máy FX và Sienna Đấy, các bạn lấy uh, 2500 máy này uh, câu lu vừa phải kết hợp với dòng uh, những dòng cần này, này dòng cần rất nhẹ từ 50 đến 60 gram này các bạn Đấy, rất hợp lý trước tiên là đang ờ, giới thiệu cái qua cái máy ờ, review qua máy ờ, Sienna à, của Shimano sản xuất các bạn nhé thông số máy này tỷ lệ truyền là 6.2.1 này à, lực kéo lực kéo của máy là 4 cân này tương đương là 91 bao 9 bao à. và trọng lượng của máy trọng lượng của máy là 250 g 250 g cộng với tầm khoảng 300 g cộng với cần là Ờ, cần này là tầm 50 ờ, gram này tầm tầm đấy thôi 50 gram và tầm 300 gram đấy. thích hợp ờ, cho bạn câu lu quá nhẹ lu lâu các bạn không bị mỏi tay đấy. vòng bi là 3 cộng một vòng bi là 4 đấy. tốc độ thu dây tốc độ thu dây là một vòng của nó là được 88 cm có hợp lý để cho lu đấy đây, vâng, khả năng sẽ review phần máy bên trong này à, máy à, máy này máy à, mẫu mới của Shimano Shimano thì trong này nó cũng không có có gì chỉ có giấy và hướng dẫn tiếng nước ngoài đây, dạ, đang review qua máy đây các bạn máy đây máy này thì cũng đảo được tay các bạn nhé đảo được cả hai tay Đấy. Dạ. Ừ. đây Malaysia đang bắt nét lại thì cho bạn nhìn Đấy, chữ Malaysia đấy bạn Malaysia oh, Malaysia sản xuất ừ. tay quay kim loại lô này uh, inox điều chỉnh Đấy đỏ đen này các bạn mẫu mới của Simno tiếp đến à, là máy FX 2500 màu à, vàng đen tay quay cũng à, giống tay quay của dòng Sienna núm quay cũng khác núm quay khác chút thôi tay quay giống nhau tay vay cũng khác nhau các bạn ạ phần dưới này nhựa Đấy, hai phần nhựa khác nhau di qua và dòng máy này là máy FX này khác mỗi vòng bi thôi các bạn kia là 3 cộng 1 còn đây là 2 cộng 1 còn à, tỷ lệ truyền trọng lượng thì cũng giống nhau Đấy. Shimano sức chứa dây 2.5 là được 150 mét các bạn 2.5 150 mét Malaysia vẫn là Malaysia sản xuất Shimano đa số Malaysia sản xuất thì nhiều các bạn Dạ. tốc độ thu dây cũng khá cao một vòng là được 88 cm là khá cao các bạn thích hợp các bạn câu lu các bạn nào muốn lu nhanh thì ok ừ. tiếp đến hải đăng sẽ review ờ, đến ờ, cần đây bạn cần ờ, máy đứng khoen này khoen thường các bạn Bình ừ. thường thôi các bạn là lưu suối thì cũng bình thường cũng không, không vấn đề gì mấy dòng này dòng à, dùng cho lưu suối ngọn UL đây thông số cần đây các bạn hai đốt tải trì từ 1 đến 6 gram Đấy, độ cứng UL trọng lượng con này là cần này là 50g trọng lượng cần này là 60g cũng UL 1m68 hai cần này đều bằng nhau đấy 1m68 chiều dài nhau hai có khác cái bát thôi các bát bác quen nhưng mà quen cũng đều quen thường hết bát này bằng ờ, nhôm CNC Đấy các bạn à, thích kết, kết hợp dòng máy nào thì Hải Đăng sẽ inbox riêng Hải Đăng Hải Đăng sẽ gửi riêng từng bộ một đấy hai à, vâng. mẫu hiện Hải Đăng à, đang phân phối trên thị trường thích kết hợp cần này sina với dòng cần này hoặc là FX Hải Đăng đều ghép được hết các bạn thích bộ nào thì Hải Đăng sẽ ghép Đấy, Hải Đăng lắp thử cho bạn xem bộ mà Đó, hai bộ số bạn luôn ghép bán luôn hai bộ này các bạn Đấy, báo giá thì Hải đang sẽ báo giá trên ờ, ở bên dưới video Đấy, ghép luôn hai bộ này như này cho các bạn Đấy, rồi bạn vâng. các bạn hai bộ này luôn Đấy. Cần này là cần uh, chan tên, chăn tên và máy FX. Cần này là cần crash, fishing crash. Đấy. À, hai uh, mẫu này. Đăng à, Fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn. gặp lại các bạn những video tiếp theo của Đăng Fishing.